à cái người mà nước Việt Nam khi chết có tái sinh ra nước ngoài không điều đó là vì nhân quả thì nó không có không gian và thời gian rồi à, cho nên cái vấn đề mà tái sinh mà ở nước ngoài thì như ví dụ như người Việt Nam mình mà chết sanh qua tàu thì cũng có mà tàu chết quê sinh Việt Nam cũng có cho nên vì à, một cái người mà ví dụ như mò thầy nói như thế này à, khi một cái người mà người ta chết mà người ta tỉnh thức được người ta nhớ được hoặc là à, có một hôm đó thầy có một cái người mà đến tâm thầy là chú hùng à, chú nói sao à, à sao lại chú à, thích chữ hán chữ nho đó à, chú thích chữ nho lắm cho nên à, người ta thay vì người ta học anh ngữ pháp ngữ đồ này kia mà trong khi mà nhà trường à, đưa ra cái chữ hán cái chú xin chú đăng ký chú học chữ hán à chú thích mà chú sống chú thấy mấy người à, nhất là mấy cái vị tu sĩ mà người tàu á chú mến lắm à, chú hỏi tại sao chú gọi là có tâm như vậy thầy nói thật sự là cái chủng tử của chú là người tàu cho nên bây giờ cái chủng tử đó chú thấy những người tu sĩ tức là hồi đó chú là người có đi chùa ở trong đó hoặc là chú đã là người tu sĩ ở trong các chùa tàu ngày xưa cho nên thứ nhất là chú thấy chữ nho là chú thích là tại vì chú quân cái đó quá nhiều rồi bây giờ cái sở thích chú nó hiện ra trong cái hiện kiếp của chú bây giờ hiện là người việt nam nhưng mà cái cái tâm của chú ngày xưa nói quân là cái người tàu rồi cho nên bây giờ nghe nói đến cái cái tỉnh nào cái tỉnh uh, quảng đông thì phải chú nói chú nghe nói tỉnh quảng đông dường như là chú thấy cái quê hương của mình vậy thì nói thật sự ra chú là một người tu sĩ có tu tỉnh thức rồi đó cho nên cái này nó nó thực hiện ra qua rõ chú là chú chưa có bao giờ đi qua quảng đông nhưng mà sao chú nghe quảng đông như là cái quê hương của mình mình muốn đến đó liền à mình không đi hồng kông không đi này kia cho nên chú nói có dịp mình về quảng đông mà mình nhớ ở mình trong tâm của mình mình nhớ là như quảng đông nó có một cái chùa nào đó mà mình rất thích cái chùa đó mà chú chưa từng thấy ở Việt Nam này có do đó chú nói như vậy vì vậy mà cho nên phải nói rằng người Trung Hoa mà có chết đi có sinh ra Việt qua Việt Nam mình thì cái trường hợp chú đó là cái người Trung Hoa sinh Việt Nam thì chắc chắn là người Việt Nam mình có sinh qua ở Trung Hoa thầy nghe một câu chuyện như vậy mà không biết có không nhưng mà thầy xin thật lại ở quê hương của thầy á, có một vị tu sĩ ở trong chùa vị đó là hòa thượng nhưng mà ở cái chùa đó thì cái xóm đó gọi cái danh từ của họ gọi là tàu xe cầu xe người ta dùng cái tên cái địa phương đó gọi là cầu xe có lẽ là tắt có lẽ là cái cầu người ta có bằng cây để cho xe bò đi ngang qua cho nên gọi là cầu xe chứ thầy không thấy cái di tích đó nhưng mà người ta ở bây giờ người ta cũng còn gọi cái tên tục danh ở cái địa phương đó là gọi là cầu xe và cái chùa của vị hòa thượng ở cái khu vực đó cho nên người ta gọi là chùa cầu xe <laughs> đó là nó tên lấy cái địa phương mà đặt cái tên chùa à, vì vậy đó vì khi mà cái vị hòa thượng đó tịch đó, thì cái vị hòa thượng đó à, mới trước cái giờ mà tỉnh thì cái vị hòa thượng đó mới lấy cái chữ hát bởi vì các vị hòa thượng đều là không chữ hát hết cho nên các vị cái vị hòa thượng nó mới ghi ở trên cái thân của, của ông ta đó ông viết ở bên hông ông ta nè ông lấy mực xạ đó ông viết cái hàng chữ ông viết ông để à, hòa thượng cầu xe xứ ông để theo cái chữ hán mà ông viết vậy đó à, rồi ông mới dặn cái, cái cái cái những cái người mà ở bên việt nam đó, khi mà ông chết đó, thì ờ, chôn cất thi tháp rồi đàng hoàng mà nhớ cái chữ ông viết ở trên thân của ông đó nếu mà ở đâu mà có đứa nhỏ mà sinh ra mà có cái chữ đó, đó nói là hòa thượng cầu chế xứ là chính ông là tái sinh ở đó thì ông dặn như vậy à, do đó sau một cái thời gian mà trong cái thời mà à, trong cái thời mà à, à, trong cái thời mà vua gia long á trong cái thời gia long gần đây chứ không có xa à, do đó thì ở bên tàu nó có sai cái người xứ À, qua bên đây mới hỏi à, mới hỏi bên Việt Nam này à, có cái chùa nào mà tên là cầu xe xứ không thì lúc bây giờ vua gia long mới truy mới tìm ra mới nói có mà cái chùa đó mới cấp có vị hòa thượng ở ở đâu ngoài miền miền trung á họ đi vào đó họ cấp để mà họ ở tu bởi vì nó còn rừng rú dữ lắm có cái am nhưng mà chỗ đó là thường là dân đi chặt cây rồi họ bắt cái cầu họ đi qua cái suối đó cho nên gọi là họ đặt cái tên là cho nên nó chưa có tên làng số nắp gì hết à chỉ có người địa phương người ta đi đi chặt cây rừng đó người ta đặt cái chỗ đó là thấy cái cầu qua đó họ kêu là xóm cầu xe xứ ờ, cầu xe họ kêu là xóm cầu xe do đó cái chùa ông ông thấp ở trong khu rừng đó ông ở ông tu thì gọi là chùa cầu xe chứ không có cái tên mà chùa chân như à, hoặc là à, trúc lâm à, hoặc cái này kia người ta lấy cái địa phương và cái người dân nó gọi sao họ gọi cái chùa vậy cho nên khi mà hỏi thì vua gia long bị gì sứ lên tàu qua hỏi thăm gì nói à, có một ờ, người thái tử tức là con của nhà vua càng long vua ai trong cái thời ở bên tàu mà thời vua gia long đó thì mới qua bên đây hỏi thì cái cái cái cái mẫu chuyện nó như vậy thì qua bên đây hỏi đúng có như vậy trên cái thân của cái cái ông thái tử đó là có khắc có khắc cái hàng chữ hồi đó ổng là hòa thượng ở bên việt nam mà qua bển là ổng là à, một thái tử của, của của con của nhà vua bên đó đó là cái câu chuyện như vậy đó thì thầy xin thưa lợi thì như vậy là rõ ràng Việt Nam mình có những ông hòa thượng chết làm thái tử ở bên Trung Tàu chứ không phải không đây là câu chuyện quyền thoại nhưng mà không biết nó có thật hay là quyền thoại nghe cho vui thôi nhưng mà đó là người ta nói về chuyện ở trong chùa nó nhiều ở tây ninh nó cũng nhiều cái cái chuyện ngộ lắm chứ không phải cái chuyện như cái bàn chim thập rồi nó cũng có ở trên tây ninh cho nên người ta cũng là cái nơi mà du lịch để người ta xem những cái di tích cổ đó à, thì những cái mẫu chuyện ở tây ninh có nhiều cách lắm cho nên thầy sanh trưởng ở tây ninh đó, do những cái mẫu chuyện mà nó quyền thoại đó mà ờ, khi lớn lên là ai nghe cũng ham tu hết à <laughs> nó chứ nó cái chuyện nó hay nó cũng khích để cho chúng ta tu hành lắm đó, thì như vậy là rõ ràng là một cái chú hùng đó à, mà chú đến chùa thầy chú nói đến cái trạng thái đó để mà hỏi thầy như thế nào đó thì thầy mới nói đó là chú là người qua và chú cũng là một tu sĩ ở bên ở bên trung hoa đó cho nên do đó mà chú sanh qua việt nam bây giờ cái cái nghiệp của chú đã tạo cái nghiệp lực tạo nó chú nhớ lại đó mà chú là người có tu tức là có tập tỉnh thức tức là có niệm phật nhất tâm là đã có tỉnh thức rồi quý vị à, cho nên nó không có mất thành cái gì đâu à, vì vậy cho nên à, do đó mà cái vị này dù niệm phật cái gì đi nữa thì chắc chắn là cũng phải thể hiện được bởi vì niệm phật ai làm ác bao giờ đâu cũng làm thiện chứ không ai làm ác à, đó thì thế nào nó cũng có thể nói rằng nó không những mà chúng ta sanh ở Trung Hoa mà cũng như Việt Nam mà sanh Trung Hoa mà dùng Trung Hoa xuống Việt Nam mà chúng ta sanh cả những nước Tây phương nữa quý vị <laughs> ở đâu bởi vì cái không gian này đối với nhân quả chỗ nào mà à, cũng có nó hết không có chỗ nào là không có nó hãy có cái môi trường sống là có nhân quả rồi nó sẵn có tự nhiên của nó chứ không phải là ai chế ra cái luật nhân quả được cái hành động của chúng ta là tự là thiện ác thôi chứ có ai chế được nó đâu